Thực ra, người tôi quyết định đi tới kết hôn lại không phải là chàng trai mà tôi từng dẫn về ra mắt bố mẹ hai tháng trước đó. Anh chỉ là người thay thế cho bạn trai của tôi khi mà tôi phát hiện ra gã người yêu sở khanh bắt cá hai tay trước đám cưới của mình. Hai bên gia đình đã nói chuyện người lớn đâu vào đấy cả rồi. Ngày giờ làm đám cưới cũng đã quyết thì bất ngờ tôi bắt được tại trận chồng sắp cưới của mình trong nhà nghỉ với nhân tình. Tôi tuyên bố hủy hôn ngay lập tức mà chẳng cần anh ta phải nói một lời giải thích nào cả. Tuy nhiên, khi trần tĩnh lại rồi, tôi mới choáng váng khi nghĩ tới chuyện bố mẹ mình đang lo lắng chuẩn bị đám cưới cho mình ở quê nhà. Tất nhiên, gã sở khanh kia đã báo bố mẹ anh ta hoãn cưới vì lúc đó tôi cũng mới biết được bộ mặt thật bên gia đình nhà họ. Người ta đâu có lo gì cho hôn sự của chúng tôi, phó thác hết cho con nên hủy họ cũng chẳng quan tâm chỉ có khổ bố mẹ tôi thôi Không thể để bố mẹ mất mặt với họ hàng làng xóm Không thể để cái tiếng đám cưới mà không có chú rể được Vậy là cuối cùng tôi quyết định liều thuê chú rể và họ hàng nhà trai tới đón dâu và đám cưới vẫn diễn ra. Vì lúc trước bố mẹ tôi mới chỉ gặp chồng sắp cưới của tôi, còn họ hàng nhà anh chưa gặp vì nhà xa chỉ nói chuyện qua điện thoại nên tôi đã yêu cầu người ta hóa trang cho chú rể có nét giống với gã sở khanh kia một chút. Tôi khá yên tâm với lần thuê chú rể này vì đó là nơi uy tín bạn tôi giới thiệu. Chỉ cần đón dâu đi là xong, mọi chuyện tôi sẽ dần giải thích với bố mẹ sau cũng được. Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy xong xuôi, tôi yên tâm về nhà sớm hai hôm để no đám cưới. Tới tận lúc đó, tôi cũng mới chỉ biết mặt chồng giả thôi, chứ những người bê lễ hay họ hàng giả thì chưa tường mặt. Trước giờ đoàn đón dâu đến, Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp Tôi gọi cho chồng hờ Anh ta nói 15 phút nữa tới nơi Tôi ung dung ngồi đợi Nhưng đúng tới phút thứ 14 Thì bất ngờ nghe thấy có những tiếng la hét Tôi thắc mắc chưa có lời giải đáp Thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cướp thất thanh của bố mình Rồi khắp hội trường cưới Náo loạn lên Người thì bảo đòi nợ thuê à Người thì bảo cướp dâu à Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa Rõ ràng là đoàn nhà trai đang tiến vào mà tại sao mọi người lại hốt hoảng đến vậy? Tôi định đi ra ngoài xem thế nào thì bất ngờ thấy anh trai và mẹ đang hốt hoảng khiêng bố vào trong nhà trong tình trạng ông ngất tạm thời. Anh trai còn bảo tôi mày ở yên trong nhà cấm được ra ngoài rồi khóa chặt cửa tôi lại. Bên ngoài vẫn nháo nhào tôi gọi điện cho chồng hờ mãi không bắt máy tới lúc bắt máy thì lại chẳng nghe được anh nói gì toàn giọng bên ngoài ầm ĩ hỏi làm trò gì vậy, thế nọ thế kia. Không yên tâm ngồi trong đó, tôi vội đập cửa, ngay đứa bạn mở cho tôi. Tôi nao vội ra ngoài xem sự thể ra sao, thì trời ơi, cả họ nhà gái ngáo loạn, chẳng khác gì đang có đánh nhau to. Mọi người chăn lấn, dẫm đạp bên nhau tìm đường thoát thân, trong khi đoàn nhà trai đang đứng ở ngoài, cách cổng nhà tôi chừng 10 mét. Hóa ra, chú rể mà tôi thuê lại nằm trong hội những người yêu mô tô phân khối lớn, lại còn thích xăm trổ đầy người, nên hôm đó đội bê lễ của nhà trai toàn những người xăm kín mịn hai tay nên mọi người hốt hoảng cứ tưởng là côn đồ trà trộn. Đám cưới vào ngày thời tiết bỗng dưng nóng nực, các cha ấy cởi phăng hết vét, sắn tay áo cao, chú rể cũng không ngoại lệ. Vậy là cả nhà được phen hú hồn, lại còn không thấy bà thông gia tới đón dâu nên bố tôi mới sốc ngận như thế rõ khổ vì mẹ chồng già của tôi say xe phải ngồi bên ngoài cứ tưởng êm đẹp mà suýt chút nữa lại bị lộ vì nhà gái không cho đón dâu nhưng thế cũng may vì sau cú ngất ấy bố tôi đã không lên xe hoa đưa con dâu về nhà chồng được nên tôi lại càng dễ bề giải quyết khi khéo léo chỉ sắp xếp cho hai ba đứa bạn thân theo mình về nhà chồng còn lại hẹn mọi người khi khác sẽ đón lên thành phố chơi đám cưới kết thúc Tôi thanh toán tiền cho chú rể và họ nhà trai hờ thì bất ngờ ông chồng già của tôi trở mặt. Anh không cầm tiền đâu, hôm nay anh nổi tiếng khắp làng, khắp xã em rồi. Biết đâu mai nổi tiếng cả nước với bàn rước dâu kinh hoàng ấy nên làm sao mà lấy được vợ nữa. Em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời anh, phải làm vợ anh. Tôi cứ ngỡ người, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có con bạn thân là khúc khích cười. Hóa ra từ đầu tới cuối mọi chuyện là do nó đạo diễn. Anh này vốn thương thầm tôi từ trước nhưng không có cơ hội vì lúc đó tôi đã chuẩn bị kết hôn và ngay khi biết tôi chia tay chồng sắp cưới, anh ấy đã năn nỉ con bạn cho anh ta đóng vai thế và mọi chuyện đã diễn ra như thế. Đúng là chuyện cứ như phim vậy, chẳng thể ngờ rõ ràng tôi làm đám cưới giả nhưng cuối cùng lại lấy chồng thật với người đàn ông yêu đơn phương mình. Giờ thì bọn tôi đã kỷ niệm 2 năm ngày cưới rồi,